bây giờ tôi cũng chưa biết là chơi cái gì đấy bởi vì đã từ rất lâu rồi không có sự kết nối với anh em đấy và tôi cũng cũng cũng, cũng chưa có gọi là xem lại xem là còn anh em nào còn yêu cầu cái bộ gì không thế thôi cái trận đấu này thì để thả thôi chơi cái gì chơi nha anh em nhá à, lại hai con zipper <laughs> chả nhẽ lại chơi tiếp zipper à thôi cứ lóc lại cái đã anh em nhá cũng chưa biết là chơi cái gì Thực ra thì tôi cũng không có biết là anh em tương tác như nào Bởi vì là cái clip làm với con zipper ấy Thực ra đến bây giờ ấy thì là tôi vẫn chưa có up lên Đấy tôi để dành Tôi cũng chưa biết là là, là là là không biết là anh em có yêu cầu tôi làm lại cái bộ đấy không Khi mà trận đấu đấy tôi được có top 2 thôi Đấy cái, cái video đấy là cái video trước cái video này Tôi xuất bản trước Thôi thì tôi cứ làm cái con zipper nếu mà chả may mà nó cho nhiều thì tôi cứ làm con zipper. Đấy mà chả may mà cái video trước ấy tôi up lên mà có nhiều anh em yêu cầu tôi làm lại. Ờ. <laughs> ok, đây rồi, hai con zipper rồi anh em ơi. Hai con zipper đây rồi. Tôi sẽ bán nó này đi. <clears throat> Được đấy. <laughs> Ừ, lại chơi lại nhưng mà trận này biết đâu lấy con zipper nó lại lên 3 sao ở round thứ 20 làm sao, đúng không anh em? Rồi cứ bình tĩnh thôi, chưa biết chơi gì đâu anh em ạ Đấy tôi nói vui thôi, chứ còn Thực ra anh em cũng biết là ở trong game này thì nó có chia thành nhiều các cái player có những cái sở thích khác nhau Có những cái người người ta chỉ chuyên là vào một cái là người ta xác định là người ta eco luôn Đấy Người ta đánh người ta bán hết cờ đi người ta eco trắng bàn luôn Đấy Có những cái người thì người ta là coi như là thích là đánh cái thể loại là uh, chuyên đánh chuỗi thắng Đấy và tôi là một trong những cái người mà như thế Đấy, rất là thích ờ, coi như là đánh chuỗi thắng từ đầu Chính vì thế là tôi thường là tôi sẽ rất là hay là coi như là chốt đồ sớm này Rồi tích bài Đấy, Tích bài rất nhiều, ôm rất nhiều Để làm sao để cho bài lên được hai sao Đấy, cái cặp đôi chắc chắn là lấy rồi Ở đây tôi cũng sẽ chốt đồ luôn thôi Uh, Đấy tôi chốt cái giáp thép anh em nhá Đấy mà tôi chả có chốt được cái đồ gì cả Đấy nhưng mà tôi vẫn cứ chốt <laughs> Thực ra là có một cái hai tia đấy Nhưng mà nó không ra live bullet line Nếu tôi không thèm lấy luôn Nó chốt luôn đấy, Chốt giáp thép luôn Chơi gì thì chơi Nói chung là có đồ đầu game thôi Đấy Để xác định là đánh chuỗi thắng luôn mà còn tôi thì tôi cũng ờ, không có như là đợi để có thể là là, là, là eco ra live deadline xong rồi chơi ở đâu tôi không chơi eco mà nó có ra từ đầu tôi ghép cái hai tia luôn còn nó không ra thôi nhưng anh em nhá chơi khác không có vấn đề gì cả chơi bây giờ chơi được nhiều line up lắm anh em ạ bây giờ meta quá hay luôn cân bằng chơi cái gì cũng được tất nhiên là cũng vẫn sẽ có một cái ờ, một vài bộ nó trồi lên đấy ví dụ như là bộ uh, ừ berserker này Warrior à? à Warrior cũng được nhá Ghép đồ này Warrior chơi được đấy Nhưng mà Warrior nó chơi nó lù đủ lắm anh em ạ Chơi bộ nó đủ lắm Nó không không không không được bay bướm nó lắm Tôi không thích lắm Chơi cái bộ nào mà múa được cơ Tôi tôi rất là thích múa nên là tôi tôi thường tôi chơi những cái bộ mà nó nó bay hơn chứ thì thực ra chỉ cần đấy anh em cũng biết chơi rất dễ cứ mua Wario ra Wario thì mua thôi đấy cứ đủ Wario mua vào thôi là được mà 9 warrior là được cái bộ 9 warrior thì cứ thế chơi nó dễ chơi ấy mà nó cái bộ này nó chơi nó hơi chán nên thôi. Tôi có lẽ tôi sẽ không chơi warrior đâu. Một cái bộ nào đấy mà nó nó nhiều về cái việc là là xếp bài counter đội hình hơn. Warrior thực ra là cứ thế mà chơi thôi chứ còn còn cũng không không, không có gọi là xếp bài counter đội hình nhiều lắm anh em ạ. Bộ đấy nó tương đối đơn giản. Thường là Thực ra thì cũng phải nói là thường là nó sẽ ở những cái mức rank thấp Người ta hay chơi Wario Nó mạnh, nó dễ chơi Lên mức rank uh, ờ, King Queen ấy thì thực ra thì cũng có nhiều người chơi Không phải là không có Anh em cũng có thể thấy là một vài cái, cái trận đấu trước mà tôi đã từng up cái clip lên ấy Là có CC Ham Vui ấy là cũng là chọn cái bộ Wario để làm rank á Đấy, anh em cũng biết là là top server người ta cũng chơi Wario đấy nhưng mà thực ra thì cái bộ đấy thì nó chơi để mà làm clip thì nó không hay đấy chính vì thế là tôi cũng không hay chọn lắm anh em thấy là ở trên ở trên kênh của tôi ấy bộ warrior thực ra là có một vài cái trận đấu mà tôi chọn warrior thì thực ra chơi theo cái lối chơi kiểu khác không phải là up 9 anh em nhớ không Nó cũng chơi warrior nhưng mà thường là hyperon để ra một cái vài con nào đấy con lên hai sao ví dụ chơi tất cả một tiền nhỉ thì nó là làm có ten đấy nó hay hơn nó hấp dẫn hơn đấy hoặc là chơi um, uh, cái con uh, con con con uh, aquaman đấy thì cũng là hyperon ở level thấp thôi chơi level 7 thôi kiếm aquaman 3 sao đấy chứ không không chơi lối bình thường nữa là up lên 9 rồi chơi 9 warrior à, thôi nha anh em nhá từ từ đã cái bộ đấy thì có thể là sau này làm content khác ví dụ dồn đồ cho uh, cho cho cho god of war chẳng hạn thì tôi sẽ chơi lại ok dồn đồ cho God of War chơi 2 God 6 ờ, à, à 2 God 9 Warrior chăng? Hay là 4 God 6 Warrior? Đấy thì nó cũng sẽ là Warrior nhưng mà cái đấy thì từ từ đã sau nha anh em nhé Còn những cái bộ mà tôi chơi về Warrior là tôi gần như tôi đã chơi hết rồi Nào thì là dồn đồ cho tất ca này à, Dồn đồ cho con uh, người đá này Con uh, Stone Spirit này là cũng chơi rồi này Những cái cái trận đấu mà rất hay đấy nên bây giờ làm lại thì thực ra thì cũng nó cũng chưa chắc nó đã hay bằng những cái trận đấu trước nên là thôi cứ để anh em quên đi đã lâu lâu anh em quên đi rồi làm lại sau <laughs> bây giờ thì thôi cứ từ từ ừ. ui rồi con zipper mãi không lên được hay sao anh em ạ cay nhở ra mấy con súng rồi đấy ừ. buộc là phải áp 6 rồi anh em ạ buộc phải áp 6 rồi đánh giữ chuỗi thôi cái tầm này thì chắc là chơi gì chơi mết à là chơi gì nào Ôi thực ra tôi cũng chưa biết là chơi gì đây Ghép cái giáp thép nhưng mà lại ra Mấy cái ờ, quân cờ mà nó đang Nó đang hơi bắn trưởng một tí Nó phải có một cái con nào đấy mà Nó giúp cho tôi uh, Nó kiểu co ấy Ra một con co ấy Giúp cho chúng ta có thể khẳng định được đội hình sớm Bây giờ chưa biết là con gì luôn Giáp thép ừ, ghép sớm thì vẫn có thể chơi được rất nhiều đội hình Thậm chí là cả Insectoid cũng chưa được nhá Insectoid trận này cũng được nhá ừ, Cứ từ từ đã Thực ra cái việc mà chuyển từ mết sang Insectoid thì anh em cũng thấy tôi cũng đã chuyển mấy lần rồi Đang đánh mết rồi chuyển sang Insectoid <laughs> Đây này Đấy nó lại thế này ba human à Chưa 12 con không lại ra của Climen hôm nãy Triệt thật đấy Khó nghĩ thật sự luôn Từ từ đã Bây giờ là có con uh, Cho human vào luôn nhỉ 3 mét kết hợp 3 human Vẫn kẹp được gấu Vẫn kẹp được gấu luôn Nhưng mà tôi thì tôi đang muốn là là làm bởi vì bây giờ toàn một sao ấy ở đây có Heaven Bomber này Kẹp Heaven Bomber vào ngon hơn ấy. Anh em ạ Chúng ta kiếm với công nghệ bất gã rau này khả năng là vẫn ăn được này Ăn được không? Ăn được không? Wario à? 6 Wario rồi Thôi thôi thôi không ăn được này 6 Wario rồi anh em ạ Mà con ọc nó bắp ngu quá rồi lại bắp vào tròi con gấu đù kia đi Ô Ú ú ú ú ú ú Ô ô ú Rồi có khi ăn đấy Ê ê ô Ui ui Ui được, được, được, được. Ui giấy, đéo được. Mẹ mất chuối à. Mất chuối ở hiệp 9 với cày này. rào 9 mất chuối cày đấy nhở. Ui rồi gấu ơi sao mày không ra trước một rào, Đùa, thật là như thế luôn. Như trêu anh em ạ. rào trước đấy mà ra là cái con gấu này thì có khi là ngon rồi. Thế như này. Mất chuối là một trò. Nhưng mà thôi, cho chơi thôi. <laughs> cho chơi thôi. Biết đâu đấy nhỉ, Biết đâu bất ngờ ra rao sau ra thêm con gấu nữa Chơi bit luôn, chuyển sang bit chơi Ok để xem là rao sau gặp thằng nào nào Còn thằng Ki chưa gặp Thằng Ki chơi gì? Đang eco Ui rồi Ui eco câu gấu à Eco câu gấu thoải mái đó, rao sau không phải làm gì cả Giữ được tiền Thế là được rồi Đấy Ok Đội hình này vẫn mạnh anh em ạ Mặc dù là mất chuỗi nhưng mà Vẫn có thể chơi được Anh em ạ Vẫn chơi được Chơi gì cũng chưa biết anh em nhá Để xem những cái đao dao U U <laughs> Hai con mèo Biết à Không Hai con mèo anh em ạ Được rồi Thôi thôi thôi Bàn gấu Bình tĩnh á Từ từ đã Để xem nào À bảy con luôn á Không Từ từ đã Bán con này đi Đây Đây Ok Được chưa này đã đủ mạnh chưa Thế này à Thế này bỏ gấu à Ok Thằng này nó nó, nó yếu mà anh em à, cứ, cứ bỏ gấu ra cũng được Thằng này chúng ta cần cái uh, ờ, free roll Đấy gặp thằng này là phải cho free roll vào Ơ Thằng này nó bán hết gấu rồi này Chắc tròn tiền à Rồi tôi xem đồ nào Đồ này vẫn chưa ghép được cái gì ngon nghẻ à Insectoid à Chém lan Chấm lan cho Insectoid vào Thằng đấy là nó, nó không có ý định chơi gấu đâu Tôi nghĩ là nó sẽ chơi một cái đội hình nào đấy luôn cái xem nào Ủa rồi biết à Tôi tôi không muốn chơi biết lắm đâu anh em ạ Tôi tôi không chơi biết đâu Chơi biết nó dễ quá ấy Thật Tôi chơi biết thì top 1 luôn Xác định tôi một anh em ạ Không chơi biết đâu Bít là xanh mà Bit tôi đang xanh đấy Tôi gọi là nếu mà bây giờ tôi chơi biết là tôi xanh vãi đái luôn mà thôi không chơi <laughs> Không chơi nha anh em nhá Chơi biết nó mạnh quá ấy. Nó kiểu nó bị mạnh quá ấy. Tôi đang lấy cái ạc uh, ờ, kinh một ra nên là tôi không muốn chơi mấy cái đội hình beta lắm Chơi cái gì để nó bay bay tí nha anh em nhá Cầm ạc queen thì chơi biết đánh nhau với cái thằng khác thì nó phê hơn Tôi nói thật với anh em là nếu mà chơi cái ạc kinh một này, này thì thường là cái trình độ nó các người chơi nó, nó ở trận đấu này thì chắc là tôi nghĩ là có cái thằng Thái Lan kia là Queen thôi Còn lại chắc là kinh hết Đấy, kinh 2, kinh 3 gì đấy tôi không biết nhưng mà Có thể lạc vào một vài ông Queen thì tôi thấy nhận thấy là có cái thằng Thái Lan kia là Queen Còn lại chắc là cũng kinh thôi nên là trận đấu nó cũng đơn giản thôi Chúng ta cũng không cần thiết chúng ta phải chơi mấy đội hình beta Chơi nó bay bay tí anh em ạ Nhá Ở đây chúng ta có 3 mét này Ờ thôi, giải tán mấy cái con uh, zipper zip giải tán thôi anh em ạ Đây kẹp mèo vào mạnh hơn tận dụng được cái bộ si vest có hai cặp ở đây anh em ạ thôi bán zipper đi để con gấu này lại làm tăng cơ vừa có đam vừa có tăng thế là được rồi đấy gấu tăng cơ khỏe luôn ok con con mèo tôi chưa kịp nhảy nhưng mà khỏe lắm anh em ạ có agali cờ lai nhá là là cũng là một cái con mà giáp rất to giáp rất to mà có búp máu Ui anh em ơi Được luôn này Một cặp nữa này Thôi bán gấu ấy thôi Tầm này bán gấu đi cho uh, Saman vào nhỉ Làm nào để tối ưu hóa cái đội hình này cho mạnh nhất Chưa cần phải 3 mét đâu Đây này như này này Đấy Thế này là chúng ta có ba cặp luôn Không tham sách nha anh em nhá Từ từ đã Từ từ đã Rao quái thì chúng ta sẽ lại bỏ ờ, cái con dơ so vào Chúng ta kiếm sách sau Đấy còn round này ấy, thì chúng ta sẽ uh, Sức mạnh đội hình đã ưu tiên đầu tiên là sức mạnh đội hình khỏe đã Ở ờ, uh, đây có chuyện phép thuật lấy luôn Chuyện này tôi chơi mết Đấy, mết Mết kết hợp với gì? Saman anh em ạ Mết Saman bộ hơi meta luôn Cái tầm này Mết Saman thì cái từ tính được cái thời điểm mà tôi làm cái clip này chắc là tôi nghĩ là cũng sẽ ít người chơi Messaman thôi nhưng mà tôi nghĩ là chỉ sau cái clip này cái thời điểm mà tôi phát hành cái clip này này thì tôi đảm bảo với anh em luôn tôi đảm bảo với anh em luôn là Messaman cũng là một thế lực luôn thế lực đấy bởi vì sau sau cái cái cái cái cái lúc mà tôi up cái clip này lên ấy tôi phát hành ra ấy, là cái lúc mà nó update là sau update đấy sau update là cái bộ saman nó sẽ làm một thế lực meta đấy nó sẽ làm meta luôn đấy anh em ạ còn đây là cái bộ này tôi chơi là tôi chơi trước Tôi nhận định meta trước luôn cho anh em Nhà tiên tri tuần cơm <laughs> Khẳng định với anh em luôn nhá Sau update đây nó sẽ là cái đội hình meta Tôi chơi thử cho anh em xem Mà không những là meta mà tôi nghĩ là nó sẽ ở cái tier rất cao đấy Xếp hạng đội hình nó sẽ phải là những cái tier đứng đầu Đấy, chứ không thể là là, chia thấp được đâu. Đội hình Saman rất mạnh. Sau update là có con tướng mới ấy, Spirit ấy cho cái đội hình Saman cũng rất ok nhá, Saman Spirit cực kỳ hay. Meta cũng là do chúng ta quyết định hết thôi. Có nhiều anh em nói đùa ấy, cứ bảo là tôi là là là, là ra clip nào là clip đấy đã thành meta, đội hình mà chơi trong clip đấy là thành meta. Nhưng mà thực ra là anh em đấy là anh em nó hiểu nó hơi bị ngược. Thực ra là không phải. Thực ra ấy là tôi tìm ra được cái meta trước anh em Và tôi chơi cái đội hình đấy Sau đấy các anh em chơi theo và và các anh em thấy là cái đội hình đấy nó ngon Đấy các em mới chơi Chứ anh em đâu có phải là là các anh em như là bị tôi tẩy lão để mà <laughs> Không nha anh em nhá, chắc chắn rồi các anh em làm gì mà các anh em có thể dễ dàng bị thao túng tâm lý như thế được Không dễ thao túng tâm lý các anh em đâu Đấy là do là các anh em chơi các em thấy ngon thì các anh em làm theo thôi à, Các anh em chơi thử các anh em thấy ngon là Các anh em cứ thế các anh em chơi thôi Thì nó thành sơ farm nhiều thì thành là thành meta chứ còn lấy đâu ra mà tôi mà mà, mà mà chơi cái đội hình nào mà nó thành beta được anh em không đấy đấy là do là tôi là ra được cái đội hình mà tôi khám phá nó ngon nghẻ cho các anh em chơi thế là các anh em thấy ngon <laughs> các anh em sửa phàm nhiều thế là tự nhiên nó thành beta dã man thật sự đấy chính là lý do tại làm sao mà tôi nói với các anh em là sau cái clip này khả năng cao là cái bộ saman nó sẽ làm một cái thế lực mới ui đây rồi đây rồi hai già nhá hai già kết hợp với mèo sivet à Bán một con đi Bán con nào đây Orc Bán orc đi Ok Cho hai già vào Tí lưa vẫn là chơi 6 mét thôi Tí lưa vẫn là chơi 6 mét nhưng mà Nhưng mà nó sẽ không cần chơi con orc này nữa Có rất nhiều con bếp khác để chơi Con rớt chẳng hạn Kết hợp với 5 con mà đúng không 5 con vào rớt Kẹp thêm con rồng 5 đô nữa là đủ rồi Ok còn cái bộ Saman này bây giờ chúng ta cũng đủ bộ Saman nhưng mà nó đang một sao anh em ạ Chưa được bây giờ lên hai sao mới chơi anh em nhá Già lên hai sao thì chơi Già lên hai sao thì, thì, thì, thì chơi Saman Đấy, mết Saman nhưng mà phải có co cơ Bây giờ thực ra là vẫn đang phụ thuộc khá nhiều vào con mèo đấy Mèo cứ giữ lại một thời gian nữa anh em ạ Chưa bán được Tí bán mèo đó Bây giờ tôi mới để ý là bây giờ tôi đang có một cái chuối này Đây ơi, úi dồi anh em ơi tôi tôi bán mèo rồi đấy <coughs> Bán mèo được rồi, bán mèo được rồi anh em ạ Cho Saman vào nhá 4 Saman luôn Tôi nghĩ là cái round này cho 4 Saman vào là hợp lý rồi này Chúng ta bớt một con già dài thôi nhưng mà chúng ta sẽ có hàng quân lính ấy nó nhiều sao Nó to sao Đấy cái giai đoạn này Saman nó làm chùm đấy nhá Giai đoạn giữa game này mà mà, mà chơi Saman là rất, rất là khỏe Cái bộ Saman này nó sẽ yếu về late game Nó sẽ yếu dần về late game Chứ còn cái, cái tầm giữa game này nó đẩy kinh lắm có những cái round mà, mà nó sẽ đẩy 30 máu cơ Ok Rồi chín Gặp chín đẹp luôn chín feather đủ bộ rồi Ngoài 9 feather đủ bộ này Ui hay quá Ra được con God of War 3 sao Đẩy phát chết luôn Cái hàng 9 feather Mày đấy Quả quyết định chuyển sang uh, Saman quá là hợp lý luôn anh em ạ quả đấy mà để để cái bộ si Sivet kẹp mèo chưa chắc đã ăn được đâu mèo nó đánh vào trong cái bộ phe giờ nó không tăng được mana nó sẽ không bắn được trưởng đâu cái đội hình này của tôi là tôi mặc dù chơi bắn trưởng nhưng mà tôi chả có cái viên ma lăng nào cả đen thật đấy bài cho thì ngon đấy nhưng mà không có đồ anh em ạ vẫn cần một viên ma lăng lắm luôn phải có đồ thì mới mới mới chơi top được còn đánh thế này thì cũng chỉ được vào top hai top 3 thôi mà không có đồ thì khó lắm anh em ạ à. nó rất cần đồ luôn đội hình nó rất cần đồ đấy ví dụ như cái thằng này tí nữa nó ra được mấy con gấu assassin ờ, hai sao thứ thì nguy hiểm mà tôi ra này tôi sẽ biến được con cáo ba luôn <laughs> đẩy vào đống máu ôi này thì câu gấu với chúng tôi ờ rồi <clears throat> tí nữa khả năng là sẽ là chơi uh, 6m 6m 4 Saman à 6m 4 Saman kẹp với cả hai gót Tí nữa chúng ta sẽ chơi uh, Tôi sẽ vứt một con Saman rẻ tiền đi Chúng ta chỉ chơi Saman 4 tiền trở lên thôi Đấy, kích hoạt bằng Wizard anh em nhá Đấy, chúng ta lên được level 9 thì chúng ta còn kẹp được 4 đỏ nữa cơ 4 đỏ kẹp với cả 3 mét 4 Saman Rất mạnh Ok Với cái việc mà form đội hình Saman Mà sớm như này ấy, Nó sẽ dẫn tới cái hệ quả Cái trận đấu nó sẽ bị đẩy rất nhanh Cái tốc độ trận đấu đẩy nhanh lắm Bởi cái bộ Saman này là một trong những cái bộ mà đẩy khủng khiếp luôn Nó như là cái bộ đẻ Nó như là cái bộ đẻ luôn Đấy, Nó sẽ đẩy rất khủng khiếp trong cái giai đoạn uh, giữa game tất nhiên là cuối game ấy thì tôi nghĩ là nếu mà để nó trận đấu nó kéo dài quá ấy, thì cái bộ này nó không mạnh lắm đâu so với insectoid hay là so với cả bit assassin thì cái bộ này nó kém xa nhá còn đánh giá mà chơi với cả những cái bộ kia thì làm sao mà ăn được không ăn được đấy nó chỉ gọi là lấy thịt đè người ở cái giai đoạn giữa game thôi bắt lạt đối thủ ở giai đoạn giữa game thôi ok đây đây nó gọi là bắt nạt luôn <laughs> già lên hai sao ok <clears throat> bây giờ tôi cần là cần gì cần con grand herat anh em ạ tôi đang rất cần con grand herat để tôi kích hệ rồi lên chín đã này grand herat là tôi bỏ cái con uh, ờ, deflector ra đấy rồi thôi chúng ta ghép luôn cái gậy tá ác luôn chứ còn đợi chờ gì nữa nhở ghép luôn đi ok Đấy, chúng ta hai hai cái đồ trấn phái là có rồi đấy. Huyết triệu với cả gậy tá thiếu mỗi cái Blink thôi anh em ạ. Cay thật. Vẫn đang để dành để giữ cái Blink ấy, nhưng mà chưa thấy Blink đâu. Blink cho già, sau đánh ờ, bắn trưởng là phải có Blink bắn trưởng là mới nhanh được. Ui đây rồi, linh hồn lửa thay cho con này ra. Ok, đây là chơi tạm thôi anh em nhá. Tí cũng bán thôi. Tí nó kích hoạt là ờ, wizard vào thì ngon hơn. Vì chúng ta kẹp thêm được hai gót nữa Đấy, Nếu mà có rớt thì kẹp thêm được hai gót nữa Tính quá nhờ chuyện này có nhiều thằng chơi Assassin phết đấy hai thằng Hunter Thằng 9 Feather 9 Feather gặp rồi 9 Feather gặp rồi này Thằng Batka Thằng Batka 9 Warrior 9 Warrior đang có chuỗi cộng 7 Không sợ lắm Bộ này đâu có sợ 9 Warrior đâu Bộ này ăn tốt đấy anh em ạ Đây rồi gặp rồi này 9 Warrior không sợ ra được hai con dragon clay luôn anh em ạ một con ba sao một con hai sao thôi ăn rồi hay quá <laughs> xin nhá xin nhá xin nhá xin nhá ok chuối cộng 7 ui cổng củng cố đống tiền luôn thôi xong à cố vẩn trận này là chuỗi thắng đến hết game luôn đi ui dash speed này ngon quá nhở nhưng mà từ từ đã dash speed này có cần không thực ra chơi saman thì cần quá dash speed, <clears throat> thật đấy chơi nếu mà lên 10 nhá Lên 10 là kẹp cái gì? Lên 10 là kẹp vào là 4 Saman kết hợp với cả 6 mét Ờ 4 Saman 6 mét Hay là lên 10 là kẹp 4 Saman 4 Spirit Ừ nhở 4 Saman 4 Spirit thì sao 4 Saman 4 Spirit 3 mét Cũng được Thôi được rồi Ui thằng này nó bắt con già của tôi Thôi xong rồi <clears throat> Bắt con rào của tôi Nhưng mà vẫn thua cơ anh em ạ Thế là một điều <laughs> Ảo lòi Thật sự là như thế luôn Nó kéo con già tôi ra giết chết con già trước khi ra bắn trưởng Thế mà cuối cùng vẫn thua Thật sự là như thế luôn Khỏe đến cái mức độ như thế cơ mà anh em Khỏe thật Chấp hẳn một con co không có đồ luôn ấy. Vứt hẳn một con co trước khi mà vào trận đấu luôn Mà vẫn chiến thắng Anh em biết là nó khỏe cái cỡ như nào Đấy em cứ thử xem Khỏe lắm Rồi Thằng uh, Queen nó đang có một cái chuôi cộng 5 Nó chơi Assassin Ok 6 Assassin Bây giờ mà tôi ăn được cái thằng 6 Assassin thì nó mới gọi là là, là, là khỏe này đây, Khẳng định luôn là, là là bộ này rất khỏe luôn này là cái bộ này nhá là chơi là lên được 11 đấy nhá Nếu mà tích sách đấy Tôi còn có hai quyển nữa thôi hai quyển sách nữa thôi là tôi lên được 11 rồi và ở level 11 ấy Từ từ đã Chúng ta sẽ gặp cái bộ beat ở đây Để xem là tôi tụm lại rồi nhá Chấp của nó như là, là quánh vào Tụm lại cho cáo chọc Ui thằng này 30 máu xuống hố rồi này <laughs> Ui sời ơi Gặp tôi đi luôn Cứ tưởng là 6 bit là khỏe đấy Không khỏe đâu 6 bit chỉ khỏe nhưng mà con cáo lên được hai sao thôi ừ, <laughs> rồi gặp tôi đi luôn ạ à. dã man. <clears throat> ok với một cái đội hình này tớ chắc chắn là lên được 11 rồi 11 thì sẽ là như nào 6m 6m kẹp 4 Saman và hai gót à Đúng rồi 6m 4 Saman hai gót Nhưng mà phải ra để con rớt nhá Còn nếu mà không ra rớt thì, thì kẹp Spirit vào vậy Hiện tại là chúng ta có thể lên một level nữa Chúng ta kẹp hai Spirit vào Thêm hai con Spirit nữa vào là bốn Spirit rồi ngon nghẻ luôn Đấy, Thực ra là nó chỉ là con Dark Spirit ấy Tôi chỉ để kích hệ thôi Chứ còn Dark Spirit nó có thể biến thành từ con Saman Và nó có thể biến được ra Đấy anh em cũng thấy là Dark Spirit 2 sao Rất ngon luôn Ui mẹ nó có đồ luôn anh em ạ Cay thật Vãi đái thật đấy Đồ toàn đồ bánh tay ạ Thề Anh em bảo tôi phải lấy cái gì đây ồ oh. Đùa chứ Cái giáp này có lấy không Giáp này thực ra là nếu mà lấy cái giáp xương ấy Nó chả khác gì cái giáp thép Tôi nói thật với anh em Nó chả khác gì cái giáp thép cả Nhưng mà ba cái món đồ đấy thì chả lấy được cái món đồ nào Thì phải ghép cái giáp thép thôi Chứ còn cái này thì nó chỉ tăng tốc đánh xung quanh thôi Chứ còn giáp thì nó vẫn như cái giáp thép thôi mà Đấy nó vẫn uh, cộng giáp như giáp thép thôi Cộng 10 giáp cho những cái con bài xung quanh thôi Đấy còn ờ, còn còn còn nó không cộng thêm giáp nó chỉ được cộng thêm là cái gì là tốc đánh thôi đấy nó coi như là cái đồ món đồ rao round 25 um, là không có đồ nha anh em nhá anh em thấy nó điều à thế mà thể đeo nào rồi đứng tụng vào như này vẫn ăn được cái bộ chín feather <laughs> ảo nòi luôn ui đẩy trên luôn không ui rồi anh em ơi đẩy 20 máu rồi kìa 23 máu luôn anh em ạ dã man thật sự Đấy là tôi còn đứng tụm vào cho con Grim Chóc nó bờ linh xuống nó quẹt cả đội hình luôn đấy <laughs> Anh em thấy nó ảo lòi chưa Rồi thôi chúng ta sẽ lên level 11 anh em nhá Đợi rớt ra thôi anh em ạ Bây giờ mới có viên ma lăng <laughs> Không sao, có hơn không anh em ạ Mà nó sớm một tí phải ngon không Game sắp hết game rồi mới coi như là ra Ờ mà cái con Gren Herat ở đâu ấy nhở Mãi chưa thấy Gren Herat đâu anh em ạ Cay thật Từ lấy giờ vẫn chưa thấy con Grand Herat đâu Rồi Giáp băng rồi đã À đấy Ui Grand Herat đây này Trời ạ à, Tôi cũng nhìn đấy nhở <laughs> Còi Grand Herat đâu Trời ạ à, Đứng trước mặt trong cuộc sống chúng ta cứ coi như là mong ước có được những cái thứ viển vông trong khi là cái thứ mà chúng ta cần thì nó có ngay ở trước mặt <laughs> một vòng trái đất anh em ạ dã man ok ôi nhưng mà rớt ơi rớt rớt ơi rớt rớt rớt ơi rớt bạn ở đâu bạn ra nhanh lên rồi hết game mất rồi trời ơi nhanh lên bọn nó chết hết đấy tôi nghi lắm anh em ạ mới rao hai tám thôi lao hai tám mà bay mẹ hết gần hết rồi này trời ơi nhanh lên lao hai tám à, 28 là chắc chắn là sẽ phải đẩy một thằng chết rồi 29 đẩy thêm một thằng chết nữa là còn ba thằng 30, 31 32, 32 là chết hết Rớt ơi, ra đi Mày chỉ còn bốn rau nữa ở ra đấy cũng ra nhanh là bọn nó tèo hết bây giờ thế này Đằng Assassin kia thì cũng ra được Silent Assassin rồi Ra được Silent, chưa ra được con ngộ, ngộ không Chưa ra ngộ không thì vẫn ok Ra ngộ không kẹp vào 30 Teolit thì cũng hơi sợ một tí Mà không sao, tầm này vẫn ăn được Ui chết, chết, chết, chết rồi tôi lại quên mất Thằng này nó lên đứng lên nó lại kéo con già tôi ra Nhưng già tôi bây giờ nó khỏe chưa kìa Ôi rồi ôi già bị vật vào ra đằng sau vẫn sống Vẫn tung một trưởng Thế thôi <laughs> Đi luôn ạ à. Dã man con già này nó có bây giờ nó có cái giáp anh em ạ à. Nó có cái giáp cuối Ui Ui già này đúng kiểu già châu bò nhất trong tất cả con già tôi từng biết đấy Anh em ạ, à, dã man thật sự toàn đồ tăng cơ <laughs> Ui mà ra vừa rồi ờ, đẩy một phát được chết hai thằng luôn <clears throat> Quá căng Thôi trận này không lên được 12 đâu anh em ạ Nên là tôi sẽ bỏ cái bộ human luôn anh em nhá Tôi bỏ bộ human để tôi kẹp vào 4 spirit vào Vẫn là kích hoạt 3 mét 4 đỏ 4 spirit 3 mét 4 đỏ 4 spirit Và 4 saman Đấy Ô Cái thằng Queen chết rồi kìa Thằng Assassin chết rồi Vậy là chỉ còn Hunter với cả 9 Warrior thôi Thế đi Kẹp cọc vào ngon không Nhờ yeah. Ờ đấy đấy cọc cọc đấy Kẹp cọc vào đánh với Wario kẹp cọc vào ngon lắm Anh em ơi toàn đánh gần thôi Quả này đẩy vào này 35 máu có đi luôn không Kẹp Morin vào rồi đúng không Kẹp Morin vào Để làm gì bạn ơi Ui ui ui ui ui ui ôi Quả này 35 máu khi đi luôn đi Ui vẫn còn 13 máu Nhưng mà cái thằng uh, thằng 9 Hunter thì bị tôi đẩy chết luôn 18 máu 9 Hunter 9 Hunter đuối đấy nhở Nên 9 Hunter vẫn bị đẩy tận 18 máu ạ Dã man thật sự Đồ đạc này là, là cũng là ngon rồi đấy Có liên ghép cái bờ linh không nhở Thôi Ronos thôi anh em ạ Hết rồi Rớt đâu cho rớt nào à, Con này được Chắc là không chơi ờ, uh, 6m rồi anh em ạ Không ra rớt thì thôi không chơi 6m Round sau khả năng là nếu mà lên được Calong thì sẽ có là hai tia ở đây anh em nhá. Đồ này toàn đồ đánh tay mà. Đồ trâu đánh tay này là chơi Calong ờ, được. Calong được đấy, đồ rất là nhiều đồ cho Calong. Ok. nói chuyện thần bí đây lấy cái này tôi vẫn sẽ giữ cái hai tia trong ca lông vẫn còn cái món đồ tôi để ở hàng chờ yên tâm vẫn còn đồ để ghép nha anh em nhá ui ca lông hai sao rồi này anh em này nhưng mà từ từ đã roll tiếp trứng này có thể đập cho dash spirit ra ca lông đập cho dash spirit cũng được ui ra dash spirit luôn hay quá rồi từ từ đã từ từ đã ra này 16 giây bó nào đây từ từ đã nhá đồ chưa ghép kịp anh em ạ từ từ đã từ từ đã xếp đội hình đã rao sau rao sau rao sau chúng ta sẽ cho con ca lông vào còn cái hai tia đúng không có gậy gai rồi ok ui nhưng mà không có cửa bạn ơi thôi xong rồi không có rao sau rồi anh em ạ à. không có rao sau đâu ui rồi anh em nhìn đẩy nhiều không này 31 round kết thúc trận đấu anh em ạ à. Trận đấu diễn ra quá nhanh Cái bọn Mết Saman này này Tôi thật slow ball vãi cứt anh em nhìn kìa Tôi, cái chuỗi của tôi nhá Tôi chỉ coi như là thua đúng một cái round đầu tiên Và sau đấy tôi đánh chuỗi Và tôi giữ chỉ chuỗi đến cuối game luôn Chơi cái đội hình Saman là nó slow ball Từ đầu game đến cuối game Đấy, kết thúc trận đấu sớm Trước khi đối thủ là có thể là form một đội hình Wow Đội hình này tôi nghĩ là anh